Vâng, xin mến chào toàn thể à, quý vị anh chị và các bạn Chào những anh em mà thích sưu tầm những ờ, video và những hình ảnh đẹp ở trên cao Hôm nay mình Toàn sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn về con fly cam S70 WGPS Con fly cam này thì là nó gọi là một cái con tức là như kiểu máy bay mà chúng ta dùng để bay lên để chúng ta quay video và chụp ảnh ở trên không ấy và có thể là quý vị bạn sẽ gặp ở đâu đó về một cái ờ, uh, máy như này rồi với con này thì là nó sẽ có những cái tính năng ở ờ, đây là một cái vỏ hộp của nó thì ờ, hôm nay toàn mới mua về ngàn qua là cũng nói luôn quý vị anh chị và các bạn biết là toàn chia sẻ với một tư cách là một người sử dụng một người chơi và một người muốn sử dụng những cái hình ảnh hay những cái video mà chúng ta quay được từ trên cao xuống chứ không phải ở đây toàn không tia hay là cho cái sản phẩm này cũng không phải là toàn quảng cáo cho một cửa hàng nào đấy bởi vì là toàn toàn bỏ số tiền này ra toàn mua còn mua để chơi sử dụng về cái tính năng nổi bật cũng như là tính năng nâng cao của con này so với các con uh, phải lái cam đời đời uh, cũ thì uh, nó là thứ nhất là nó có cái hệ thống định vị 2 GPS tức là hệ thống định vị ở này Ờ, cái hệ thống này là hệ thống ờ, định vị mà mới nhất so với uh, hệ thống định vị uh, đến thời điểm này tức là nó tự động trở về khi mà nó tin yếu hoặc là tự động trở về so với khi mà nó mất tín hiệu so với cái bộ điều khiển của chúng ta cái thứ hai nữa là nó truyền tải hình ảnh trực tiếp về uh, máy ảnh cũng như là truyền tải trực tiếp về uh, về điện thoại của chúng ta với một cái chế độ là là là Full HD tức là 1080 pixel ấy thứ ba nữa cái góc quay của nó là cũng khá rộng lên đến 120 120 à, 120 độ của việc bạn cái thứ ba là nó tự đi theo cái người điều khiển tức là chúng ta cầm cái bảng điều khiển chúng ta đi đâu nó bay theo đấy ví dụ chúng ta cho nó bay sau đầu chúng ta đi đâu nó bay theo đấy, đấy. hoặc chúng ta cho nó bay đằng trước chúng ta đi đâu nó bay theo đấy cái thứ tư nữa là nó giữ cái độ cao ổn định mà không bị liệm tức là nó bay lên độ cao nó nó dừng ở trên đấy mà nó không bị là liệm lên liệm xuống như thế này nó cho cái hình ảnh và video của chúng ta nó có thể là sắc nét và ổn định hơn một tính năng nổi bật của nó nữa đó là chế độ điều khiển không đầu tức là một cái ờ, máy như thế này thì quý vị bạn biết luôn là cái này là nó có một cái phía là đằng đầu một phía đằng đuôi khi mà chúng ta nhấn chẳng hạn chúng ta người mới chơi mà chúng ta nhấn cái là có khả năng chúng ta muốn nhấn nó tiến về trước nhưng không may chúng ta không biết là nó sẽ thụt lùi về đằng sau nên cái chế độ không đầu này nó dành cho những cái người mới chơi đấy là cái tính năng uh, nổi bật tiếp theo của nó và cái một cái tính năng nữa mà nó có thể là mới so với các đời trước đây đấy là chế độ là tự khởi động hoặc tự hạ cánh chỉ với một cái phím ở trên cái phím nguồn của nó khoảng cách bay của nó cũng lên đến khoảng 500 m so với các ờ, con Flycam mà trước đây cùng với hãng nó là nó chỉ là khoảng 90 đến 100 m đấy nhưng con này lên đến là 500 m so với bảng điều khiển của chúng ta thời gian bay nó từ 12 15 phút so với các con Flycam là nó chỉ 9 10 phút bởi vì pin con này lên đến 2.500 mAh quý vị các bạn ạ và với pin 2500 mAh thì chúng ta phải sạc nó sạc pin trong vòng là khoảng 5 giờ đồng hồ thì nó mới đầy được cái pin này thì hôm nay Minh Toàn sẽ chia sẻ đến quý vị bạn cũng như ờ, mọi người mà thích chơi phải ờ, lại cam thì là về cái con này cụ thể nó như nào và nó có đáng để chúng ta chơi không thì ờ, việc bạn mời quý vị bạn chúng ta cùng tiếp tục nhé thì cùng Minh Toàn chúng ta mở cái hộp này ra xem cụ thể con flycam này nó như thế nào đây mình thưa quý vị bạn ờ, cùng Minh Toàn chúng ta mở cái hộp này ra nhé đây là một cái hộp mới mà Minh Toàn mới mua và giá cả như thế nào thì ờ, Minh Toàn cũng xin ờ, tiết lộ luôn cho quý vị bạn xem quý vị bạn chúng ta sau khi mà mua so với cái giá của Minh Toàn mua thì là nó có phù hợp với các cửa hàng mà bán bây giờ hay không cái hộp của nó thì à, khá là cồng kềnh với các bạn ừ, cái trọng lưng của nó cũng khá lớn á nếu mà để sách hộp này mà đi theo ờ, mà du lịch thì chắc quý vị bạn chúng ta à, phải tháo cái hộp này ra để chúng ta bỏ vào ba lô tháo các linh kiện này ra bỏ vào ba lô đây biết quý vị bạn à, xem có rõ nhà để mình chỉnh cái quay một chút nhé vâng chắc ờ, để để như này quý vị bạn sẽ nhìn rõ hơn À, mến thưa quý vị các bạn thì ở đây là toàn cũng không phải là nói ở đâu đâu nhưng là toàn à, sau khi mà tìm hiểu ở trên mạng thì toàn đã mua ở ờ, D2T shop thì à, ở D2T shop thì toàn cũng không nói nhiều bởi nói nhiều quý vị các bạn lại nói là toàn quảng cáo cho D2T shop ở đây là quý vị các bạn thấy này ở đây đấy quý vị các bạn thấy luôn này giá của con này toàn mua là 2 triệu 850 ngàn đấy và trong cái này thì toàn mua thêm một cái pin của nó là 550 ngàn tổng là 3 triệu 400 ngàn đấy thì quý vị bạn à, sau khi mua chúng ta nếu mua ở đây là chúng ta được bảo hành một tháng được một tháng thì quý vị bạn nên không được nhiều ở ờ, được một tháng là thấy ít đấy. đây quý vị bạn đây quý bạn có thể thấy được cái hộp của nó ở đây đấy. hộp của nó và đây là con flycam của nó đấy. À. đấy con này gồm uh, ờ, khi mà mình mua con này thì uh, ở chỗ người ta đã là là lắp ráp cho mình uh, như thế này rồi mình về không phải lắp ráp và nó bỏ khá là nguyên uh, ven ở trong hộp này làm cho mình cũng khá là hứng thú còn các con sợi lai cam khác thì có thể là nó họ chưa lắp ráp các thanh quạt này cũng như là cái chân đế này và máy ờ, quay Đấy, camera này thì họ cũng chưa là uh, lắp ráp trong ta mà tự chúng ta về lắp ráp như thế ờ, một con sợi lai cam như này lắp ráp sẵn và cho vào hộp này với toàn thì toàn cũng cho rất là hứng thú một cái điều như thế đây là con phơi lai cam của nó đây SGRC các bạn nha phiên bản này là phiên bản màu đen ở đây là có cái hốc đựng pin và như lúc này toàn nói với bạn là chế độ ờ, không đầu ấy đấy là chế độ là một con flycam như này thì phía pin nó là phía đuôi phía pin ở đây đấy, pin đây toàn chữ lắp này nó là phía đuôi còn phía mà không có pin là phía đầu nó là đầu đuôi quý vị bạn Toàn phép chỉnh máy quay một chút nữa nhé. Vâng, thưa quý vị các bạn, ở ờ, đây là cái pin của nó. Đấy, cái pin của nó. Pin này là pin ờ, cũng khá có thể nói là khá là thông minh khi mà nó có các cái vạch để báo cho chúng ta uh, cái độ sạc cũng như là cái cái mức pin. Đây, khi mà chúng ta ấn cái phím nguồn của pin ở đây. Đấy, ấn lên cái nó có cái mức pin đấy quý vị các bạn, đèn sáng này. Và đây thì pin của nó là có cái cái cái sạc sạc ở đây thì là dùng cái sạc uh, Samsung của các cái đời máy mà dưới dưới à, S8 tức là có cái cổng sạc Samsung đây đây quý vị bạn thấy đấy và trong này là xem thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta những cái gì ngoài cái pin này là lắp theo máy đây sau khi mà cái pin là ở đây có gồm hai cái trống hai trống này là hai trống của cái um, con này hai chống sơ cua quý vị băn nhé chứ không phải hai chống mà đi theo máy đâu hai chống này hai chống sơ cua Đấy. bốn cái cánh quạt bốn cái cánh quạt của vị bạn đây bốn cái cánh quạt như thế này để thay thế cánh quạt này là để thay thế cái này đấy bốn cái cánh quạt Ờ, họ cung cấp cho chúng ta như thế này thì chúng ta sẽ biết được luôn là trong quá trình bay nó sẽ rất là dễ dễ hỏng cái cánh quạt này thì họ mới cung cấp sơ cua cho mình đấy là một cái điều mà khi mà mình mua sản phẩm mình hay để ý đây là một cái sách điều khiển Đấy, sách điều khiển quý các bạn sách điều khiển này thì ờ, kính thưa quý vị các bạn là nó bằng tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng Việt nó bằng tiếng Anh hết các hình ảnh ờ, cũng như là cái cách hướng dẫn sử dụng là nó bằng tiếng Anh chính vì thế mà rất là hạn chế cho những người mà chúng ta không ờ, không thành thạo trong cái việc sử dụng ngôn ngữ và đây là cái bảng điều khiển của nó đấy đây là cái bảng điều khiển của nó bàn vâng, khiển này đây nó có đây là cái nút để mà chúng ta bảo vệ cái nút điều khiển thôi chứ không có cái gì cả Đấy. Và đây là một cái cục pin mà toàn mua sơ cua 550 ngàn 550 ngàn quý vị bạn Thì cục pin này nó cũng giống như cái cục pin ờ, lúc nãy thôi Để toàn mở ra xem nó có gì bên trong cục pin khi toàn mua nhé đây wow ta sẽ wow <laughs> bởi vì uh, toàn cũng không mua toàn cũng không được cá cái lúc cục pin này toàn mua mà đây là quý vị các bạn thấy máy đen là cục pin của nó là đi theo máy là màu đen đây máy màu đen thì cục pin của nó đi theo màu đen nếu mà quý vị các bạn mua máy trắng thì cục pin nó sẽ đi theo màu trắng nhưng mà ở đây là toàn mua một cái này thì nó rất là tình cờ nhưng mà nó cho mình cái màu trắng thì là mình cũng có thể là sử dụng được để thay thế biết được phân biệt được cái nào là cái mình sử dụng rồi và Minh Toàn cũng ờ, khuyến khích các bạn là nên mua một cái cục pin nữa nên mua một cục pin như này nữa bởi vì là cái khoảng ờ, thời gian bay của nó là từ 12 15 phút nhưng mà khi mà chúng ta bay rồi uh, 12 15 phút rồi mà chúng ta muốn quay tiếp video nữa mà chúng ta lại hết pin thì đồng thời chúng ta có một cục pin sơ cua này chúng ta lắp vào và chúng ta có thể quay được tiếp 12 15 phút nữa xong trong cái khoảng thời gian đấy thì chúng ta lại sạc cái pin này để chúng ta lắp vào chúng ta bay tiếp kèm theo đó là một cái ờ, dây sạc dây sạc đây họ cung cấp cho mình là sạc à, thứ nhất là sạc pin cái này là dây sạc pin và dây sạc à, điều khiển luôn quý vị các bạn nhé ở trên điều khiển nó có cái sạc này. Đấy thì nó là sạc pin và sạc điều khiển nhưng không có cái củ sạc quý vị các bạn nhé đấy là cái toàn bộ mà khi mà mình mua một cái con flycam S uh, kép 70 GPS và đây thì ờ, trên cái này thì quý vị bạn ờ, chúng ta cũng đang thấy là cái bảng điều khiển của nó đấy đây là cái bảng điều khiển của nó cụ thể trên cái bảng điều khiển này các cái, có các phím và chức năng của các phím này nó như nào thì uh, xin kính mời quý vị bạn chúng ta hãy uh, vui lòng uh, nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta uh, xem cái video về cái hướng dẫn cái bảng điều khiển này chúng ta điều khiển như thế nào để cho nó hợp lý và chúng ta biết cái cách điều khiển uh, nhấn uh, nút đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí quý vị các bạn nhé thì uh, vị bạn cũng uh, vui lòng nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh để uh, đón xem cái uh, video tiếp theo về cái uh, mục là hướng dẫn sử dụng của cái bảng điều khiển này uh, nếu mà quý vị bạn muốn điều khiển cái con phải là cam thì chúng ta phải biết được các tính năng của cái bảng điều khiển này, này, này nó sẽ như thế nào để chúng ta điều khiển các cái nút này đấy thì uh, rất là cảm ơn quý vị bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem cái video ngày hôm nay và một lần nữa uh, kính mong quý vị bạn hãy làm một động tác nhỏ đấy là chúng ta hãy nhấn cái nút đăng ký ở ở ngay cái góc à, màn hình của video quý bài vì các bạn đang xem ấy có cái mục đăng ký miễn phí màu xanh xanh ấy tại đây ấy thì quý vị bạn nhấn vào đấy để chúng ta đăng ký kênh à, của mình để theo dõi cái cách sử dụng cái bảng điều khiển này nó như nào và với Minh Toàn thì Minh Toàn là uh, hướng dẫn không phải là chuyên nghiệp thành ra là có gì mà nó dườm rà quá thì cũng mong quý vị bạn à, chúng ta bỏ qua cũng như là cái giọng nói của mình với một giọng nói vùng, vùng miền chứ không phải là giọng nói của à, phổ thông thì nếu mà ngày hôm rõ thì, thì mong quý vị bạn chúng ta hãy bỏ qua cho toàn và đồng thời à, nếu quý vị các bạn thấy video hay hãy chia sẻ nó đến nhiều người để nhiều người biết để sử dụng con phải lấy cam này hơn một nữa xin à, chân thành cảm ơn quý vị bạn à, đã xem cái video ngày hôm nay à, xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video tiếp theo